Hôm nay là sinh nhật lần thứ 2022 của bé khỉ <laughs> Chén cho Nane và chúng mày nhé Lâu lâu mới có được tự do, ung dung tự tại Chúng mày cứ ăn thoải mái nhé Nhưng mà đừng có chét chét chét chét như thế này Dơ quá đi Có được tự do, thật là thoải mái, thật là sảng khoái Chúng mày muốn làm gì thì làm Cứ ăn cho nó đây vào nhé Ăn hết cái bánh sinh nhật này nhé Tất cả các loài động vật khác Dường như đã tồn tại trên trái đất này trước con người Cho đến khi con người xuất hiện thì con người đã ăn tất cả Cá, tôm, cua, cào cào, châu chấu, vân vân Vì vậy, nếu có điều kiện thì chúng ta hãy để các loài động vật khác cùng sinh tồn với chúng ta các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.